Vòng tròn cây trồng có phải là thông điệp mà người ngoài hành tinh để lại cho con người? Vòng tròn đồng ruộng, crop circle, là thuật ngữ dùng để chỉ những họa tiết có kích thước khổng lồ, có thể lên đến hàng trăm mét, được tạo trên những cánh đồng do thân cây bị đổ dạp xuống, tạo ra màu sắc tương phản theo những đường nét nhất định. Những vòng tròn này xuất hiện đã lâu, từ những năm 1960, 1970 tại Vương quốc Anh, Úc và Hoa Kỳ nhưng đến những năm 1980 mới bắt đầu thu hút sự chú ý của thế giới khi được báo chí và các phương tiện truyền thông đưa tin rầm rộ. Trong những thập niên 60 của thế kỷ 20, công nghệ thông tin chưa bùng nổ. Vì vậy, người ta tin rằng những vòng tròn này là do ma quỷ tạo nên. Ví dụ, bức ảnh Devil's Harvest này xuất hiện trong cùng thời điểm này vì cho rằng vòng tròn đó vượt quá nhận thức của con người. Chỉ có ma quỷ hoặc thần thánh mới có thể tạo ra chúng cho đến năm 1966, có hai nông dân đã khẳng định rằng họ đã nhìn thấy ánh sáng từ UFO chiếu lên cánh đồng của họ, tạo nên một vòng tròn đồng ruộng. Tuy có rất nhiều người nghi ngờ tính xác thực của điều này, nhưng không hiểu sao, từ đó mọi người đã bắt đầu tìm kiếm mối liên hệ giữa vòng tròn đồng ruộng và UFO, cũng như cách chúng được tạo ra. Mục đích chúng xuất hiện là gì? Nhiều người tin rằng tạo ra vòng tròn cây trồng là công việc của người ngoài hành tinh. Ai đã tạo ra vòng tròn cây trồng. Hiện nay, có hơn 70 quốc gia trên 7 lục địa của trái đất đã xuất hiện vòng tròn đồng ruộng, bao gồm cả Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Và vòng tròn này chỉ xuất hiện ở những cánh đồng lúa mì, lúa mạch, ngô và một số cây lương thực. Nhiều người phỏng đoán là do diện tích của những loại cây trồng này khá rộng. Tháng 9 năm 1991, hai người Anh Doug Bauer và Dave Jolie đã thông báo rằng chính họ đã tạo ra những vòng tròn bí ẩn này từ năm 1978 và điều này đã gây chấn động cả thế giới. Bởi trong thời đại đó, thông tin chưa phát triển, những người dân tại địa phương chỉ biết vòng tròn này xuất hiện nơi họ đang sống, mà không ngờ rằng cùng thời điểm đó, vòng tròn đồng ruộng vẫn xuất hiện ở những nơi khác. Nhưng với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại, khi máy bay có thể bay từ phía đông sang phía tây của trái đất chỉ trong vòng một ngày, thì vòng tròn đồng ruộng xuất hiện do tác động của con người cũng là việc hoàn toàn có thể xảy ra. Nhiều người cho rằng đây là hành động của chính phủ, bởi sau khi vòng tròn này xuất hiện tại đâu, nơi đó sẽ thành một địa điểm du lịch nổi tiếng, mang lại doanh thu hàng trăm triệu đô mỗi năm cho ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hầu hết mọi người đều tin rằng vòng tròn đồng ruộng này không phải do con người tạo ra, vì xác suất nhìn thấy UFO tại những nơi xuất hiện vòng tròn đồng ruộng sẽ cao hơn những nơi khác. Nhiều người tin rằng UFO điển hình huyền thoại đã được nâng lên tại cùng một địa điểm và dấu vết của nó để lại tạo ra vòng tròn đồng ruộng. Có một video hiếm hoi đã ghi lại được hiện tượng này. Có thể thấy, chỉ trong vòng khoảng 10 giây, vòng tròn đồng ruộng đã được tạo nên. Các chuyên gia đã có sự so sánh giữa vòng tròn nhân tạo và vòng tròn đồng ruộng. Chúng ta có thể thấy, vòng tròn nhân tạo rất thô. Cây lúa có những nếp nhăn rõ ràng do áp lực bên ngoài gây ra, chứ không đều và đẹp như vòng tròn đồng ruộng. Một quan điểm nữa cho rằng do cây lúa mì có nhiều đốt. Nếu chịu lực tác động mạnh, sẽ gây ra hiện tượng đứt gãy ngay các đốt làm gián đoạn sự vận chuyển các chất dinh dưỡng cho cây. Vì vậy cây cối sau khi bị uốn cong trong những vòng tròn cây trồng này vẫn có thể phát triển bình thường, trong khi những cây trong vòng tròn nhân tạo sẽ không thể sống được. Sau mỗi vụ thu hoạch, vùng đất trồng sẽ có một số ảnh hưởng nặng nề và để tiếp tục trồng vụ sau thì vùng đất đó cần được cải tạo. Hãy cùng xem mô hình vòng tròn sau khi vùng đất được cải tạo nó không hề giống như vòng tròn đồng ruộng. Vì vậy, nhiều người gọi vòng tròn đồng ruộng với cái tên vô cùng bí ẩn, vòng tròn ma quái, bởi nó có thêm hiệu ứng đổ bóng, tạo nên những vòng tròn như tranh vẽ. Trên vùng đất có vòng tròn đồng ruộng cũng xảy ra hiện tượng nhiễu xạ X-ray. Khi cầm một chiếc la bàn trên vùng đất đó, kim của la bàn sẽ không còn chỉ chính xác được phương hướng. Vì vậy, sau khi các nhà khoa học khảo sát tất cả những vòng tròn cây trồng trên thế giới, dựa vào những đặc điểm phân biệt trên, họ phát hiện ra rằng 90% vòng tròn cây trồng trên thế giới là nhân tạo. 10% còn lại là do thứ gì tạo ra thì khoa học cũng không giải thích được. Thế lực siêu nhiên Vòng tròn cây trồng được tìm thấy đầu tiên có những đặc điểm khá kỳ lạ. Tất cả các mẫu phức tạp trong vòng tròn này không tuân theo quy luật nào. Nó cũng không bị tác động bởi trọng lực hay ngoại lực. Như thể chúng được sinh ra là do bùng nổ của nội lực từ bên trong cây trồng. Một điều thú vị nữa của vòng tròn này là tất cả đồ họa của nó đều liên quan đến hình học hoặc toán học. Những hình ảnh và góc độ của vòng tròn này đều rất hoàn hảo. Cuối cùng, trong khu vực xuất hiện của vòng tròn cây trồng này đều gây ra hỗn loạn từ trường. Trong cuộc sống, hiện tượng đều là một bí ẩn mà chúng ta cần đi tìm lời giải. Hoặc chỉ cần nhìn vào truyền thuyết đô thị tại khu vực sẽ có thể hiểu những thông tin xuất hiện trong vòng tròn cây trồng. Ngày 15 tháng 7 năm 2008, một hình ảnh vòng tròn cây trồng tương tự như hình ảnh trong nền văn minh Maya xuất hiện, đã được một chuyên gia giải mã. Hãy nhìn vào hệ mặt trời của chúng ta năm 2012, xuất hiện một bản đồ chính xác của những hành tinh chưa biết trong hệ mặt trời. Bản thân những hình ảnh này không có gì lạ nên rất ít người để ý. 4 ngày sau khi những hình ảnh này xuất hiện thì bên cạnh nó đã xuất hiện thêm một vòng tròn cây trồng mới. Trong đó, hình ảnh sao kim đã bị mặt trời nuốt chửng và xuất hiện một thiên thể mới bên cạnh mặt trời. Vị trí của thiên thể này cho thấy nếu tính từ trái đất, thiên thể này chỉ đứng phía sau mặt trời. Điều này là do các thiên thể mới đi vào hệ mặt trời và lực hấp dẫn của chúng đã thay đổi vị trí của những hành tinh khác. Cả sao mộc và trái đất cũng sẽ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Vì vậy, ngày nay, mọi người thường quan sát thiên văn để xem liệu có một thiên thể mới hay thảm họa Nibiru sẽ xuất hiện trở lại để thay đổi hệ mặt trời giải mã thông điệp vòng tròn cây trồng. Đến hiện tại, có nhiều quan điểm xung quanh bí mật về bức tranh xuất hiện năm 2007. Một quan điểm trong số đó là vào năm 1974, kính viễn vọng vô tuyến Arecibo đã hoàn thành việc tái thiết và những thông điệp vô tuyến được đưa ra một cách có chú ý để thông báo sự tồn tại của nhân loại cho các sự sống bên ngoài trái đất. Các nhà thiên văn đã đưa bộ thông tin này phóng tới khoảng cách 25.000 năm ánh sáng từ trái đất đến cụm sao cầu M13. Bộ thông tin gồm tổng cộng 1.679 tín hiệu theo mã nhị phân. Các mã này chỉ có thể kết thúc bằng hai số nguyên tố, có thể được giải mã một cách chính xác. Vì vậy, 1.679 tín hiệu này chỉ khoảng 210 bit ở tần số 2,38 MHz, tương tự những vòng tròn đồng ruộng đã xuất hiện. Đây là theo suy nghĩ của con người. Vậy giả sử có sự sống ngoài trái đất nhận được thông điệp này và giải mã theo suy nghĩ của họ, đây có thể là một lời cảnh báo rằng hãy cẩn thận ở đây. Bản thân của những vòng tròn này không có màu, nhưng để thuận tiện cho người xem, tâm linh cuộc sống sẽ thêm vào vài màu sắc. Những màu trắng ở hàng đầu là kích thích tố kỹ thuật số, màu tím là đại diện cho những phân tử DNA của con người, màu xanh lá đại diện cho cấu trúc DNA, màu xanh biển thể hiện rằng DNA là một chuỗi xoắn kép, màu trắng ở giữa là số lượng nucleotide, màu đỏ tượng trưng cho hình dạng một người đàn ông mỗ bên phải biểu thị chiều cao trung bình khoảng 1m72 đến 1m74. Hoa văn màu trắng bên trái tượng trưng cho năm 1974, tương ứng với dân số thế giới năm đó là 4,2 tỷ người. Phần màu vàng phía dưới tượng trưng cho tất cả các thiên thể trong hệ mặt trời. Phần lớn nhất màu tím bên dưới tượng trưng cho 9 hành tinh trong hệ mặt trời. Vào năm 1974, sao Diêm Vương vẫn còn được xem là một hành tinh của hệ mặt trời và trái đất đang ở vị trí thứ ba. Màu tím nhạt cuối đồ họa của đài quan sát Arecibo và kích thước của đĩa anten. Sau 27 năm từ khi thông điệp này được gửi đi, vào ngày 21 tháng 8 năm 2001, đài thiên văn Chiboto lớn nhất nước Anh xuất hiện hai vòng tròn ngay trong tầm mắt các nhà thiên văn học. Vì đài quan sát của nhân viên, nên nếu nó xuất hiện chậm, họ sẽ không phát hiện được. Điều quan trọng nhất là mô hình này không bình thường. Những học giả bình thường không thể làm ra chúng bởi trong mô hình này ẩn chứa một thông tin tương đối đầy đủ về người ngoài hành tinh. Mặc dù mã nhị phân đã được thay đổi một chút, nhưng thông tin này vẫn được giải mã. Nhìn vào hình ảnh cho thấy, dòng thông tin thứ hai đại diện cho DNA đã được sửa đổi. Nó thể hiện rằng có một loại sắt sinh học giúp một cá thể có thể sống mà không cần oxy hoặc nước. Tuổi thọ của cá thể đó là không giới hạn. Dòng cấu trúc DNA cũng đã được sửa đổi thành một chuỗi xoắn ba chứ không phải xoắn kép như DNA thường của con người hình ảnh người đàn ông được thay thế bằng một sinh vật gần giống con người. Tuy nhiên, phần đầu lại to hơn nhiều. Đây có phải một dạng sống của trí tuệ nhân tạo, một sinh vật có phần đầu to và tầm vóc ngắn. Phần dưới mô hình chỉ rõ chiều cao trung bình của sinh vật này là 1,2 mét, với tổng dân số là 21,3 tỷ người. Họ sống ở tầng thứ ba và thứ tư của một thiên hà nào đó, có thể là hành tinh thứ năm trong hệ mặt trời. Điều này cho thấy rằng họ có khả năng xâm chiếm các hành tinh khác theo dòng mô tả cuối. Máy phát tín hiệu của họ có kích thước lớn hơn và có phương pháp truyền tin phức tạp hơn. Vấn đề là thông tin này cách chúng ta 25.000 năm ánh sáng, nhưng có thể đã không được truyền đến cụm sao cầu M13. Vậy nếu có sinh vật trả lại tin nhắn truyền từ kính thiên văn vô tuyến, thì chắc hẳn họ sẽ không ở trong cụm sao cầu M13. Có lẽ nào họ đang tồn tại xung quanh chúng ta? Vào năm thứ hai khi vòng tròn cây trồng này xuất hiện, có một vòng tròn cây trồng mới xuất hiện với nhiều thông tin thay đổi hơn. Cảm giác như hệ thống phân cấp và không gian ba chiều này đặc biệt mạnh mẽ hơn. Đôi mắt trí tuệ trong tranh đã trở nên sống động hơn. Hãy nhìn vào hình ảnh chiếc đĩa bên cạnh. Nếu hiểu mã nhị phân, bạn có thể giải mã được thông tin trong đó rằng cẩn thận với những người mang quà giả và lời hứa bị phá vỡ của họ. Có rất nhiều nỗi đau nhưng vẫn còn thời gian. Môi trường bên ngoài rất đẹp, chúng tôi chống đối việc gian lận Câu nói này làm cho tất cả người nghe đều cảm thấy dường như có một số sinh vật mang theo những món quà và lời hứa để lừa con người trên trái đất, khiến chúng ta đau khổ vì mất lòng tin. Hoặc một phỏng đoán còn khủng khiếp hơn thế, đó là những sinh vật kỳ lạ này đang ở trên trái đất. Chúng đang cố ngăn chặn chúng ta kết nối với thế giới bên ngoài bằng lời hứa và những món quà. Bạn có nghĩ như vậy không? Vòng tròn cây trồng tiếp theo xuất hiện ngày 23 tháng 6 năm 2009 có hình dạng tương tự như kính lục phân. Có thể quan sát thấy ở giữa là mặt trăng, còn bên dưới là trái đất. Phía sau là những hành tinh khác của hệ mặt trời. Đến 25 tháng 6, vòng tròn này bỗng nhiên có sự thay đổi. Lúc này, nhiều nhà thiên văn học bắt đầu quan sát cánh đồng lúa mì, tính toán dựa trên vị trí các hành tinh đã dự đoán được vị trí chính xác của các hành tinh vào năm 2011. Nhưng điều quan trọng là trong vòng tròn cây cuối này có thêm một vị trí đó không phải là hành tinh X mà là một sao chổi. Và họ dự đoán trong năm 2011 sẽ có một sao chổi đi vào hệ mặt trời. Kết quả thực tế đã đúng. Có một ngôi sao chổi đã đâm vào mặt trời. Một nhà thiên văn học người Úc, Terry Lovejoy, đã khám phá ra sao chổi này và đặt tên nó là C2011W3. Thực ra, hình ảnh về vòng tròn cây trồng vào tháng 6 năm 2009 vẫn còn những thay đổi đáng sợ hơn. Những dấu ấn này không phải ở dạng số học, không phải dạng hình học, cũng không phải mã nhị phân, mà đây là một dạng chữ tượng hình cổ đại như một bản đồ tiên tri. Những sinh vật kỳ lạ mượn hình ảnh này để báo trước những sự kiện trong tương lai. Một số người dự đoán thông điệp của họ là nhân loại phải trải qua vô số tai họa do thiên tai, bệnh dịch. Và các kim tự tháp của Ai Cập sẽ là chìa khóa cứu cả thế giới hay có mối liên hệ nào đó giữa con người và loài bò sát hoặc giữa con người và máy móc